giọt sương trên lá buồn lá rơi trên mặt đất tôi bước chân trái đất cứ quay tròn tôi đung đưa đung đưa tôi trong mặt ngã xuống có ai ơi một tay đỡ cái vì trái đất vẫn quay sớm kia mà bao tố vây quanh trong suy nghĩ trái đất cứ quay tròn cô đi xa xa anh anh ngã xuống van xin quay lại đi nước mắt cứ lăn dài trên đất vẫn quay chờ đợi ai còn anh lạc sóng nước sâu cùng trái tim cô độc của mùa thu dài vắng quăng những tâm tư của cô gái kia đợi mong được mơ giấc mơ mà tôi mang trở lại nơi đây vì trái đất vẫn quay bye